점수 tròn xoay và chăm rất xinh mèo mèo, ăn con mèo nó rất ngon bắt chuột đôi chân nhanh thon thon ăn con mèo nó rất ngon suốt ngày em đi chơi với mèo mèo Yeah. <laughs>